cho nên hôm nay Phong đã quyết định Phong sẽ đóng vai công an ở trong làng Hero Team Để Phong gọi là đi bắt những tên tội phạm mà ạ Những người nào mà phạm tội hay gì á Phong bắt Phong nhốt hết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 phải đi kiếm gọi là ra tội phạm để bắt cho bằng được phải cố gắng bắt được thằng hacker đó bạn ơi ok rồi đi kiếm đi kiếm nào đi tuần tra nào la la la la la la la la la la la la trời ơi hôm nay quả thật là một ngày trời ơi đẹp quá trời đẹp luôn mây trời quá đẹp luôn trời hôm nay không khí thật trong lành yêu đời quá đi mà thôi bây giờ ui tính ra nãy giờ mới mới mới để ý là ở ngoài công viên á dạo này á hoa mọc lên đẹp quá trời luôn ơi mình có nên gọi là lấy hoa về sau đó đưa cho Simmy không ta Hmm, nhưng mà thôi không sao đâu chắc là mình lấy không ai biết đâu <laughs> lấy thôi lấy thôi <laughs> đưa về tặng Jimmy hay nào à à à thấy rồi nha thấy rồi nha ô <laughs> oh, con chào chú công an ủa chú công an đang đi tuần tra hả Chào cái gì mà chào Xin giới thiệu với ngươi Ta chính là công an phong cận À hôm nay ngươi dám vào trong đây Ngươi hoái hoa đồ cái kiểu ha Hoa này là hoa ngoài công viên ai cho hái Ủa, ủa, có có thấy ha đâu? Trời chú có thấy bằng chứng nào không? Chú có thấy gọi là quay lại video, chú có thu âm lại không? Ủa con lấy hoa hồi nào? Con lấy hoa giờ nào, tháng nào, giây nào? Rõ ràng là hồi nãy ta mới vừa thấy ta còn quay video lại luôn nha Mấy bạn ơi, mấy bạn có thấy giống mình không? Hình như là hồi nãy mình mới thấy cây ron gọi là hái hoa đúng không các bạn? Đó, hoa ngoài công viên là để người ta trồng cho cái công viên người ta đẹp Mà không mà cai vô cai phá hoại của công cay phá hoa cay đập hoa trời ơi trời <laughs> trời ơi chú con bạn ơi chú tha cho con đi rồi con lớn mà con không biết không chú tha cho con lần này đi mà <laughs> không có tha cái gì hết á tha cái gì mà tha tha cho cậu rồi sống đầu cái quá trời người thấy vậy người ta cũng vào đây ta hái sao nè coi nè nè coi nè ở chỗ này có cây táo nè thấy không ngày xưa quá trời táo luôn giờ ta hái hết trơn còn có mấy quả nè đó thấy không vô ý thức cái cái cái cái gì mà ta há ta hái là chú hái hả người ta hại chứ không phải là ta hại à, con hiểu chú ý chú rồi ý chú là này nè mà cái này là gì mà cái gì đây kim à, bây giờ hả? con đưa cho chú mấy cục kim cương thì chú ha đa ha đa tha dạ, tha tha nè tha dạ, nè ta có, có có tin là mất kim cương thêm lần nữa ta lấy cây súng này ta bắn cho lũng đít luôn không hả dám dạ, đem dám đem kim cương ra hối lộ hả rồi xong thêm một cái tội nữa là tội hối lộ nghe chưa đi tù 3 năm đi à, 3 năm hả trời ơi tuổi trẻ con còn à trời ơi chú bắt cô 3 năm làm ăn gì nữa đi nhanh lên à khoan bên đây nè đường bên đây mới là đường nhà công an nè đi đâu á qua đây nhanh lên để dạ, dạ, dạ, đi sim ơi cây đi đây sim sim này này thì à, à, sim này à, một tí nữa tao qua tao bắt luôn sim tao bỏ tù chung với người luôn <laughs> đi nhanh lên đi nhanh lên chậm chạp quá trời ơi chú ơi tha cho con đi con lớn mà con không biết khôn <laughs> lớn mà không biết khôn gì khoan từ à, đối với cái tội hái hoa như thế này á là phải nhốt cái tù màu hồng mới đúng qua đây nhanh lên cắt nè trong đây có thêm một anh ờ, gọi là da đen nè thấy không vô trong đó ở chung với ảnh đi nhanh lên cái gì vậy chú trời ơi sao kỳ vậy kỳ cái gì mà kỳ sống chung với cái anh da đen này đi rồi bây giờ là coi như là coi như là mình đã bắt được một tên tội phạm đầu tiên rồi các bạn ơi này thì cho phá hoại của công này đó nói chung là nhốt như đây thì thôi giả bộ nói 3 năm vậy thôi chứ thực ra là nhốt có gọi là một ngày thôi à đợi simi đến bảo lãnh hiểu chưa hiểu hiểu rồi đúng không rồi ok đi đây Ok bạn ơi, chúng ta cùng nhau đi bắt thêm gọi là những cái người gọi là phá hoại ngôi làng Hero Team của chúng ta nào Let's go, đi thôi Ôi, trời ơi trời, sáng giờ đi vòng vòng mà không thấy tên tội phạm nào hết ta uhm, Ủa, Ủa cái gì đây <gasps> Trời ơi trời, đứa nào, đứa nào dám quăng rác tùm lum la đây Ủa, Ủa cái này là cái nhà của con Cam mà Đi ra đây nhanh lên đây À con cam này lão nhờ Dám vứt rác bừa bãi tùm lum la Cái này có phải là rác của con không đó Phải không không phải hả ở trước nhà con mà con kia không phải hả con nhìn đi xung quanh ở đây nè có chỗ nào có một cọng rác nào đâu mà ở trước nhà con gì đâu mà quăng cám nè rồi quăng gì ờ, cái gì mà hoa rồi gì trứng gà tùm lum la đồ mấy cái đồ chơi con con chơi xong con quăng tùm lum la rồi vậy là không được rồi anh quyết định anh sẽ bắt bé cam vào trong tù vì tội xả rác bừa bãi hiểu không không hiểu à Trời không hiểu coi bị bắt cái gì vậy gì mà ồn ào dữ vậy bao trời ơi sao ồn ào cái gì ngủ bà Mày... coi nè bà coi nè bà dậy cam sao ủa sao nó khóc vậy bà dậy cam Mày sao bà dậy cam sao bà bắt bà kêu nó chơi đồ chơi nó quăng tùm lum tùm la trước nhà nè bà ừ nó vô duyên vô tưởng người ta chơi tỉa tôi giàu chứ có gì đâu mà lá rụng có gì đâu mà ông ông chắc nổi là khóc rồi nè ô cam ơi nỉnh tương tương trời ơi ông to gan ông giảm chặt cam khóc là ông nào ông là giảm giảm giảm giảm dám ê ê các bà kia tôi nói với bà biết nha hôm nay tôi không phải là phong cận bình thường mà tôi là phong cận công an ở trong làng hero team tôi mới được lên chức làm công an ở trong làng cho nên là tôi quyết định là tôi sẽ gọi là tôi sẽ bắt hết tôi bắt hết ai mà gọi là phạm tội tôi bắt hết đó ông mà làm công an hả đúng rồi vừa lười vừa chơi game với ông mà được lên làm công an bắt <laughs> rồi đừng có tự mặc công an <laughs> cái gì vậy ta nói ơi súng thật luôn hả Trời ơi, súng này mà súng thật cái gì? Cái này chỉ là súng bắn bắn bắn ra gọi là để hù để hù người ta thôi chứ cái này bắn không chết người đâu, cái này chỉ là hù thôi. Hiểu không? Cái này là súng đồ chơi. Không người ta tội nghiệp này mà bắt. Cam đã phạm tội gọi là xả rác bừa bãi thôi nói chung mà bà cũng không cản được tôi đâu đi nhanh lên cam dạ. đi nhanh lên đi ủa gì vậy cam ủa gì vậy ủa không ủa tôi bắt cam tôi tôi cam bởi vì cam phạm tội xả rác bừa bãi đi nhanh lên vô tù đi ủa cam mày mày chạy đâu vậy mày chạy đâu vậy không được qua đó đồn công an bên đây chạy đâu vậy qua bên đây nhanh lên nhanh lên đi nhanh đi nhanh lên trời chặt cho nó tung đầu em đừng có bắn nó nữa từ nó cơi cam của tôi <laughs> tí nữa là tôi làm thịt mèo cho bà ăn luôn bây giờ nè đi nhanh lên coi đi nhanh lên đi nhanh lên chậm chạp lời mời rồi để coi coi bây giờ nhốt cam đâu đây ta nè nè cái này nè bên này nè vô đây nhanh lên vô đây rồi ok ừ, ở trong đó luôn nha bây giờ cam đã bị bắt trong nhà tù rồi đó hồi nãy cái nhà tù màu hồng là mình mình bắt Kairon nè còn cái nhà tù mình sẽ bắt bé cam lại ok rồi hey, hôm nay làm công an vui quá bạn ơi Thôi bây giờ mình quyết định mình sẽ đi kiếm thêm tội phạm để mình bắt tiếp <laughs> ok đi thôi đi thôi Ây, mệt quá nguyên một ngày làm việc mệt mỏi rồi chắc bây giờ về nhà kiếm cái gì đó ăn cái đi rồi sau đó mình đi làm việc tiếp mấy bạn ơi Ây, à, hmm. chơi game mới được ủa, cái gì đây <gasps> ủa dạng pc tôi đâu rồi ê sam sam vàng Vàng vàng Vàng vàng PC của tôi đâu sao mất tiêu rồi Ủa bây giờ mới hỏi vàng PC không à Vàng PC của ông tôi đi bán rồi Được chưa Cái gì Ờ đất Bà ừ. bà dám đi bán vàng PC của tôi Bà bà này sao bà lại bán Thôi ờ, đất ơi ai bạn bắt mấy cam tôi bây giờ tôi bán cho, cho, cho, bỏ tất được không hả À Trời, ờ, cái bà tao. này Bà dám lấy tài sản của tôi đi để bà bà bà bà đem bà bán đúng không Tôi bắt bà bởi vì bà đã phạm tội phá hủy tài sản người khác Cái này là phạm tội thiệt rồi phải bắt mới được À, bây giờ ông là cái cỡ lần cùng nga lại bắt tôi với gì được đúng rồi không? Cỡ bây giờ nè chờ tôi xí bây giờ à. nè tôi làm công an cho nên tôi không sợ ai hết không sợ ai hết à. Sáng giờ tôi ghim ông rồi nha ông nội Ông làm công an giả Sáng sớm tôi hỏi rồi Không có cái ông công an nào tắt bộ xanh như ông hết á Ông giả là công an để bắt người này người nọ đúng không Được lắm Đây tôi biết ông à, à, nào Bây giờ Tôi tôi tôi, tôi làm công an thiệt mà Ui ờ. à, sau lưng của bà có con voi biết bay kìa ơi chị chị chị ờ. À, trời ơi các bạn ơi trời ơi trời giả công an cho mọi người có xíu thôi mà mọi người làm gì căng thế ok và cảm ơn anh em đã xem video này nha nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like một share và nhớ nút subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình nha mọi người còn bây giờ thì trời tối mất tiêu rồi thôi chắc mình ra đường mình ngủ đây trời bà cưỡi rồng bà cưỡi rồng bà dí theo mình luôn các bạn ơi ok bye bye mọi người bye bye mọi người yêu anh em phải rồi Phong về biển đây Cá heo về với bãi biển đây Yeah dạ! dạ!